Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video Điểm Máy Cường lên à, Hôm nay chúng tôi mang đến quý vị các bạn sản phẩm máy tốt lúa mini Đây, đây là tổng thể trưởng mà chúng tôi ờ, đã gọi là ừ, trong một quá trình phát triển lâu dài Đấy, thì phát triển ra sản phẩm hoàn thành như ngày hôm nay Đây, đây là con máy mới nhất của chúng tôi Con này được coi như là hoàn thiện 100% rồi Đấy, thì thực tế cho bà con rồi, thóc ra một sạch đến 99 đến 95% Đây, hoạt động ổn định đấy toàn bộ bộ phận của nó đều được chế tác tại xưởng này đấy thì bà con mua con máy tốt lúa này cứ yên tâm đấy là nó thì toàn bộ các bộ phận kể từ con ốc cho đến cá hay là bất cứ cứ thứ gì thì ở xưởng đều có hết nên là bà con sử dụng con này rất chi là yên tâm đấy còn sau này nó có bị mòn hay là bị hư bộ phận nào đấy thì tất cả đều, có thể thay thế đấy thì đây đây là con máy của chúng tôi hiện tại cái màu mới thì màu mẫu cũ thì nó là màu màu cam nhưng mà gần đây thì chúng tôi đổi sang màu xanh tại vì cái màu này thì <laughs> cảm giác nó hợp hơn nó hợp hơn với là ấy với là là là là là, là, là. đấy thì thì đây đấy toàn bộ phần đế đây Rồi, tất cả bộ phận hấp đậy các thứ đều được chế tác hết toàn bộ các bộ phận của máy tất lúa này đều được ờ, gia công bằng tay hết tất cả rất tỉ mỉ lắp ghép bằng tay đấy việc đảm bảo mà nó sai sót gì là rất chi là nhỏ tại vì ờ, chế tóc bằng tay thì cái việc mà đấy thì nó ít khi bị lỗi đấy thì từng bộ phận đều được uh, những người thợ ở xưởng chúng tôi lắp ráp một cách tỉ mỉ đấy đây đây là bên trong của máy này đấy đây hàng quạt đây Đấy, thì bà con muốn mua máy này thì có thể mua máy không động cơ cũng được mà có động cơ cũng được. Đây con này sử dụng động cơ G200 Honda, Honda G200. Đấy. Buli đôi này, dây này. Dây cũng đôi này. Đấy, đảm bảo là nó được uh, nó gọi là nó vẫn có có cái độ bền với là cái sức kéo nó khỏe hơn. Đấy, buli đôi là vậy. Với là hai dây Corolla là nó có tác dụng như vậy. Đấy, thì là cái sức kéo của nó khỏe hơn. Đấy lần này cái đường thóc ra rồi đường thóc nhét vào chúng tôi sẽ được thiết kế như một cái bàn như thế này đấy thì khi sản phẩm đến tay bà con thì mình dừng cái bàn này lên đấy dưới này có một cái tay nữa đây có một cái tay này mình bắt cái tay vào đây đấy thì là nó cái cái bàn nó nằm ngang như thế này thì việc đảm bảo cho bà con là có thể bỏ nhiều lúa hơn bỏ bỏ nhiều lúa theo hàng ngang rồi mình nhét vào đấy thì nó tiện hơn đây là cái đường thoát ra của nó này đây là cái đường thoát ra của nó đấy thì cái đường thoát ra của nó cũng khá lớn đây còn đây là đường mà mà mà gọi là là là, là, là, là rơm rạ dạ. đấy thì con này nó rất tiện ờ, thoát ra một đường thoát ra một đường rơm rạ dạ ra một đường đấy cái sức chém với lại là cái, cái, cái sức làm của nó rất là khỏe bà con cứ bỏ thoát vào bỏ bỏ rơm rạ dạ vào là bỏ bỏ lúa vào là nó tự động ra thoát thôi đấy đấy thì nó rất là khỏe còn cái đồ bền của máy thì bà con yên tâm máy được chế tác rất chi là tỉ mỉ toàn bộ cái phần này thì không biết là khi nào cho hỏng đấy toàn bộ nó đều bằng ấy mà nó đều bằng cơ mà đấy chỉ có là là là, là bảo motor thì bọn tôi bảo hành cho bà con 12 tháng đấy toàn bộ máy thì bảo hành cho bà con 12 tháng trong 12 tháng đấy nó có trục trặc cái gì thì bà con liên hệ lại với chúng tôi đấy thì chúng tôi sẽ gọi là giải đáp cho bà con đấy vấn đề thắc mắc như thế nào rồi à, vấn đề lỗi nó ra làm sao nếu như là lỗi do bên chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con đấy chắc chắn là như vậy rồi đấy còn là về mà lỗi động cơ hay là gì đấy thì chúng tôi sẽ đổi mới cho bà con đấy bà con cứ yên tâm đấy còn mà mình dùng đến khoảng độ 2 đến 3 năm hay là 4 năm gì đấy mà dùng nhiều thì thì thì nó sẽ bị mòn hay là tất nhiên là các bộ phận ở trong ờ, máy tốt thì dùng thời gian lâu dài thì nó sẽ bị hao mòn đấy cái việc hao mòn là không thể tránh khỏi được bộ phận nào cũng như vậy đấy thì đến ba bốn năm sau thì bà con sử dụng con máy này mà muốn thay thế cái bộ phận gì thì cứ liên hệ bên xưởng chúng tôi thì đấy những bộ phận này đều có sẵn hết đấy đều có sẵn cho bà con đây đây là những con mẫu mẫu cú này đây, con này con mẫu cú này đây nó màu cam đây con mẫu trước trước trước đó nữa chúng tôi gọi là đã phát triển lên dần đây đây các bộ phận cú mà trước đó mà mà đấy qua một quá trình phát triển lâu dài thì thì thì chúng tôi gọi là đem ra hoàn, sản phẩm gọi là hoàn chỉnh cho bà con đấy đảm bảo cái việc hoạt động của nó là ổn định độ bền độ ổn định ra thóc và và và ấy đấy thứ hai là cái điểm ưu điểm của cái con máy tốt lúa mini này là nó là trọng lượng trọng lượng của nó cả động cơ thì chưa đến 50 cân đấy nó khoảng độ uh, 50 uh, khoảng độ 5 52 cân thôi đấy thì là hai người bưng hai người bê thì nó rất chi là tiện đấy với lại là công suất của nó là mình thứ nhất là thứ nhất là giá thành nó rẻ hơn con máy tuốt lúa liên hoàn nhiều với lại là cái cái cái độ cồng kềnh của nó không lớn đấy không chiếm diện tích nhiều đấy thì bà con về thứ nhất là uh, mình lên sóng một con này như thế này thì cái việc mà gắt sớm với gắt muộn nó không phải phụ thuộc vào ai cả đấy thì cứ đến khi nào lúa chín hay là gì đấy thì mình có thể dùng con này mình tốt được luôn đấy có thể là bưng ra đồng hay là gì đấy hay là đưa đưa về nhà hay gì đấy thì nó tốt được ngay luôn đấy thì khỏe đấy không phải đợi uh, ờ, tức thuê hay là gì cả đấy thì giá thành của con này thì nó cũng cũng cũng cũng rẻ thôi đấy mà chất lúa liên hoàn mà chất lúa mini đấy toàn bộ của nó đều bằng uh, chế tác bằng bằng vật liệu không rỉ đấy thứ nhất là vật liệu không rỉ rồi thứ hai là cái lớp sơn của nó lớp sơn của nó là lớp sơn uh, chống rỉ đấy là chống ăn mòn đấy thì đảm bảo là con dùng thời gian lâu dài thì thì những cái, cái cái cái gọi là cái bộ phận này thì nó sẽ không bị hao mòn gì cả đấy thì có là cái phần nó tiếp xúc cái lưới cắt và các phần uh, chuyển động trong này thì thì nó có thể mòn đi đấy mà cái việc mòn đi của nó thì cũng dễ dàng thôi tại vì là tất cả các bộ phận này đều có đều có thay thế được đấy tổng thể bên trong của con máy đây đấy máy hoàn thiện rất chắc chắn rất đẹp đấy toàn bộ được làm thủ công hết tất cả các phần Đấy. tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn Đấy các mối hàn này Các mối hàn cực kỳ chắc chắn này Đấy Đấy kể cả những con ốc này Những con ốc này đều được nhập về hết Đấy đều là ốc chất lượng hết Từng con ốc từ đến từng gọi từng bộ phận của nó đều là bộ phận chất lượng hết Đấy thì bà con yên tâm Cái độ bền của nó thì không phải bàn nữa rồi Đấy cái sản phẩm này là cái sản phẩm mới ra đấy cái sản phẩm mới ra nhất của chúng tôi đấy thì trên thị trường thì thực ra mà nói là cái này vẫn còn ít vì là sản phẩm mới đấy thì bây giờ hiện tại cũng đang cháy hàng đấy thì máy cứ gọi là sản xuất liên tục ra là chuyển đến bà con ngay lập tức tại vì là con này thì thứ nhất là đồng bằng cũng làm được thứ nhất là gia đình mình một gia đình cũng làm được còn cái này thì nó phù hợp với kiểu dân kiểu kiểu kiểu ở ờ, các bà con ở vùng cao đấy thì mình có vượng bậc thang hay là gì đấy thì cái mái tuốt lúa liên hoàn nó khó lên thì mình có thể ờ, bưng hẳn con này lên để tuốt đấy thì tuốt nó nó, nó nó nó đơn giản hơn công việc nó đơn giản hơn đấy, đấy hiện tại thì chúng tôi đang chuyển một con đi đây này đấy thì một con đang nằm lên xe này để chúng tôi giao đến tận tay của khách hàng này đấy chúng tôi đang giao tận tay khách hàng một con mái tuốt lúa này đấy khi sản phẩm được ờ, giao đến bà con thì sẽ được bọc rất kỹ càng đấy màng co các thứ với là địa chỉ đấy thì nếu như bà con mua thì thì ờ, thì có thể để lại địa chỉ cho chúng tôi số điện thoại đấy hoặc là đấy thì bọn tôi sẽ tư vấn đấy thì sản phẩm đến tay bà con thì bà con có thể kiểm tra ký đấy kiểm tra ký trước khi thanh toán đấy nếu như bà con nào ở xa quá thì chúng tôi có thể hỗ trợ cái tiền vận chuyển đấy, cái tiền vận chuyển đấy thì thì bọn tôi sẽ hỗ trợ đấy thì coi như là để giúp đỡ bà con phát triển sản phẩm mới đây đấy thì uh, bà con có nhu cầu uh, mua máy tốt lúa mini thì vui lòng liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội